Xin chào các bạn, hôm nay nhóm muốn tụi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sữa chua nhé Thì đầu tiên chúng ta cần có hai bịch sữa tươi không đường một lon sữa đặc một đến hai hũ sữa chua cái nhưng mà nhà bạn thư có rồi các bạn muốn có thêm hương vị thì các bạn có thể dùng dâu, nha đam vậy nhóm mình sẽ dùng nha đam để làm thêm sữa chua nha đam nhé Đầu tiên, cho hai bịch sữa tươi không đường vào một cái nồi chơi hết nha bỏ uống lắm á theo là cho một lon sữa đặc và nồi sữa hồi nãy nhóm mình rảnh đi chơi đong một lon nước nóng bằng lon sữa đặc hồi nãy rồi cho vào nồi Tiếp theo là cho sữa chua cái vào Mình khuyến khích các bạn nên bỏ qua rây để cho sữa chua không còn cặn nữa Quấy đều hỗn hợp lên Sau đó cho vào tô trái cây mà các bạn chọn làm hương vị Nhớ rửa sạch và luộc lên nhé chua có rất nhiều công dụng, một trong số đó chính là giúp ngăn ngừa loãng xương, giúp thúc đẩy tiêu hóa tốt hơn và tăng cường hệ miễn dịch. Một ngày chúng ta nên ăn từ 1 đến 2 hũ sữa chua, nhưng ăn nhiều quá cũng không tốt đâu. Sau đó chúng ta cho hỗn hộp vào hũ Sau đó cho sữa chua vào một nồi chứa một ít nước có nhiệt độ từ 35 đến 40 độ C. Lưu ý nước chỉ được ngập đến nửa bình sữa chua. Sau khi làm xong bước này thì chúng ta dùng chăn bông để đậy sữa chua lại hoặc các bạn có thể dùng giấy hoặc nắp nồi tùy thích. Vi khuẩn lên men lactic sẽ chuyển hóa đường sang axit lactic làm sữa chua có vị chua khiến cho độ pH giảm, phá hủy cấu trúc không gian của protein, từ đó làm cho sữa chua đặc lại. và nếu thành công thì sữa chua sẽ thật sự đông đặc lại và không đổ khi chúng ta ấp xuống rồi ghê chưa ghê ghê ghê chưa ghê chưa ghê chưa Cameraman kiêm editor, anh Thư Diễn viên lồng tiếng kiêm người dẹp dẹp trong video, Trung Hiếu Thư ký, Đức Thuận Tổ trưởng, ừ thì đã có nhưng có nhưng công mà thôi, Uyên Linh Người làm lý thuyết, Cát Tường Diễn viên trong phim, Lâm Ngân, Di Trúc, Uyên Linh, Đức Thuận, Trung Hiếu, Thành Vinh, Kiều Giang Special không làm vẫn có ăn, qua Chúc các bạn làm sữa chua thành công nhé